Một cô gái nhìn thấy bạn trai của mình đang hôn người khác, đấm một quyền vào mặt hắn. Elena đau khổ tới một căn phòng, phát hiện một cái hòm thần bí. Elena tò mò mở ra, đột nhiên một người đàn ông mình đầy thương tích đẩy ngã cô. Cơ quan tên bắn phía sau cũng bắt đầu khởi động, tất cả cửa sổ bị đóng lại ngay lập tức. Cơ quan giống máy gặt to lớn từ trên rơi xuống dưới, lập tức người biến thành xác chết. Akin cầu cứu Elena, cô bị dọa sợ quay người bỏ chạy. Akin nhặt trang sức cô làm rơi dưới đất lên, cuối cùng cũng có cơ hội chạy thoát rồi. Trong hành lang, bạn trai sợ hãi không hề hiểu cho Elena. Sau đó cơ quan khởi động, bạn trai lập tức biến thành chàng trai yếu ớt. Elena tìm được bạn, không ngờ rằng bạn cũng bị nhốt trong chiếc lồng. Lúc này trần nhà cũng từ từ rời xuống, cuối cùng tất cả mọi người đều bị ép thành bánh quy. Elena sợ hãi quay người bỏ chạy, trùng hợp lại gặp được Akin vừa thoát ra được. Elena nhìn thấy xác chết đầy đất, cô hoàn toàn sụp đổ. Lúc này người thần bí ở phía sau ôm lấy cô, Akin vì muốn bảo vệ mình, kéo đệm lên và nhảy ra khỏi cửa sổ. Akin tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong bệnh viện. Collector tìm tới anh ta, Collector vì Elena mà tới. Akin nói với ông ta, ông có thể giúp nhưng ông không được tiến vào, bởi vì ở đó còn nguy hiểm hơn cái chết. Akin dựa theo ký hiệu trên cánh tay, cùng Collector địa chỉ của người thần bí. Lúc này Collector không giữ lời hứa, uy hiếp Akin cùng nhau tiến vào. Elena bị mắc kẹt trong chiếc hòm nghĩ rất nhiều biện pháp, vô cùng bất lực, cô cởi áo lót xé thành những giải nhỏ, mở khóa thành công thông qua chiếc lỗ. Elena thoát ra được lại phát hiện ra một chiếc hộp khác, trong chiếc hộp phát ra âm thanh, cô run rẩy mở cửa, bên trong cũng có người. Elena không biết chuyện gì xảy ra, Elena cảm thấy không ổn nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Người thần bí nhìn thấy chiếc hộp mở ra, hắn biết con mồi nhất định đang ở gần đây, không vội vã thả tất cả lũ nhện ra. Lũ nhện tìm theo mùi hương bò lên người Elena, cô không dám phát ra một âm thanh nào. Đột nhiên còi báo vang lên, người thần bí lập tức đi điều tra. Elena trốn thoát thành công. Trong camera người thần bí đã phát hiện ra đám người Akin, lúc này cuộc đi săn mới chính thức bắt đầu. Akin cùng đám người cẩn thận lục soát, trong tai nghe của Collector truyền tới tiếng kêu, một đội viên lập tức bị đâm thành tổ ong, mọi người hoảng hốt, đột nhiên một người có hành động kỳ lạ lao vào Akin. Pass lập tức nổ súng, nháy mắt càng nhiều người kỳ quái sẽ xuất hiện nhiều hơn, đám người trốn vào trong phòng, thiết bị truyền tin cũng đã mất tác dụng, đám người không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên đối diện xuất hiện một người đàn ông, trên người tràn đầy thương tích, người đàn ông kêu gào mẹ ơi mẹ ơi. Đám người vẫn chưa hoàn hồn, cơ quan trên đầu đột nhiên khởi động, một đội viên lập tức biến thành thịt dê say. Akin cảm thấy tình hình không ổn quay người bỏ chạy, theo hệ thống thông gió tới một căn phòng, trong hộp của căn phòng truyền tới âm thanh của người phụ nữ. Elena nhìn người phụ nữ thần bí trước mặt, không hề do dự đưa cô cùng bỏ chạy. Hai người tới một hành lang, Elena đang chuẩn bị tiến vào quan sát, FB gọi cô lại, hóa ra trên cửa có cơ quan, trên đầu đúng là treo lưỡi dao. Elena thấy FB nói vậy liền nói một tiếng cảm ơn, không ngờ rằng máy trợ thính trong tai xuất hiện trục trặc. FB bắt đầu gào thét, hét to, sau đó cho một bạt tai, khiến Elena không hiểu chuyện gì. Người thần bí đột nhiên xuất hiện, Elena quay người bỏ chạy, Elena trốn trong đường ống nhìn người thần bí ở phía dưới, cô từ từ lùi lại, kết quả lại chạm vào tấm tôn. Elena chỉ có thể chui vào ống thông gió gió lần nữa, cô kinh hồn bạt vía, không cẩn thận lại làm rơi máy trợ thính. Kết quả máy trợ thính lại rơi trên bẫy. Elena cẩn thận đưa tay vào, Elena đi qua bẫy tới một căn phòng, lỗ trên tường đã thu hút sự chú ý của cô, nhìn thấy hai người đang đốt lửa bên ngoài, cô biết cơ hội đã tới. Tuy nhiên, hét khản cổ họng mà hai người vẫn không nghe thấy. Mặt khác Akin đi đến hành lang tìm kiếm thứ gì có thể mở cửa, kết quả tay bị dao cứa vào bị thương, quay người lại chạm phải cơ quan, Akin bị dọa đổ mồ hôi lạnh, đi tới một đại sảnh lớn, anh nhìn thấy sàn ngang trên đỉnh đầu, thần chí chưa quay về đã bị đánh úp. Lúc đầu ba người collector không ý thức được nguy hiểm đang kề cạnh. Người đàn ông nhìn người thần bí trên đỉnh đầu, hắn tốt bụng nhắc nhở nhưng ba người không hề quan tâm. Sau đó một đội viên bị tiêu diệt, người thần bí cũng nhân cơ hội trượt xuống, hai người chiến đấu không phân thắng bại, Pass bị trói bằng dây thừng kéo đi. Người đàn ông thần bí cắt đứt dây thừng và bỏ đi. Akin và Collector vội vàng đuổi theo nhưng bị chặn bởi cửa sắt. Đột nhiên phía sau có một bóng đen chạy qua, hóa ra là FB. FB nói có thể giúp bọn họ tìm Alena. Chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng gọi. Mặt khác Alena cũng nghe thấy tiếng cầu cứu. Tìm thấy Missy bị mắc kẹt bởi lưỡi dao. Lúc này Collector để Akin và FB ở lại còn bản thân đi quan sát, lại phát hiện ra người chết. Akin nhìn vào gương đột nhiên nhận thấy điều bất ổn, lập tức nhắc nhở Collector. Collector quay người bỏ chạy. Ba người nhảy khỏi tấm kính bỏ trốn. Cuối cùng mấy người họ cũng gặp nhau. Alena đưa mọi người tới một căn phòng. Akin nhìn thấy hai người bên ngoài, liền nổ súng để thu hút sự chú ý của bọn họ. Cuối cùng cảnh sát cũng tới. Akin lại bắt một phát vào xe cảnh sát. Mấy người bàn nhau đợi cứu viện. Erbi để lộ ra bộ mặt thật. Cô là một người thần bí. Pass đánh cô một trường. Chân Erbi dẫm lên cơ quan, lập tức bị ép thành nhân bánh. Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, người thần bí nổ súng bắn sau đó ôm Alena rời đi. Không ngờ rằng Collector cũng dẫm trúng cơ quan. Hắn nói hai người đi cứu Alena, không cần quan tâm đến hắn. Hai người phát hiện Alena bị trói trên bàn giải phẫu, không ngờ vừa cởi trói cơ quan lập tức khởi động. Lúc này người thần bí cũng châm lửa quả bom, Akin nhìn cánh tay của bản thân, anh bảo Alena quay cánh tay từ 180 độ thành 90 độ, cuối cùng ba người cũng chạy thoát, ba người tới nhà kho, người thần bí đột nhiên xuất hiện giết chết Pass, hai người cũng bị đánh ngã ra đất. Vào lúc nguy cấp Collector thoát khỏi khó khăn kịp thời xuất hiện, sau vài hiệp Collector cũng không thắng nổi người thần bí. Lúc này Akin vùng dậy chống trả, đâm một dao vào đùi và vung một nắm đấm vào người thần bí. Akin vứt người thần bí vào nhà kho, châm lửa đốt cháy. Cuối cùng hai người cũng được cứu. Akin nhìn chiếc hộp bên ngoài, vậy mà chỉ có một chiếc mặt nạ,